thiệu các bạn là đây cũng là diện tích mít của nhà ông Trần Thế Trượng ở ờ, Thế Trần Thế Cát ở thôn Nhân Hữu xã Nhân Thắng huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh và trên những cây này thì có nó có người ta đã thu hái rồi ừ, còn nếu như chưa thu hái thì nó phải có vài chục quả trên một cây và cái màu da mít của nó rất đẹp như thế này đây ở dưới gốc đây nó vàng đây bạn quay vào đây đây người ta ngắt tỉa rất nhiều đây này tỉa vứt đi rất nhiều đây này đấy kia kìa ngổn ngang này bên kia hai quả này đấy đây đây đây chỗ này là ba chỗ này đây các bạn này đấy Rồi, tỉa nhiều đấy tỉa rất nhiều các bạn này đấy, mà quả vẫn sai đẹp như này đấy sai thì bây giờ thế này cây này nhưng mà đây là đoạn hai đây là một ba thì một con mít để ra mít mít thải ôi điều đây rồi rồi sao chữ chỉ ra ở chỗ nào thì mình cứ đi xung quanh chỗ nào cũng vâng chỗ nào cũng đẹp à, yên tâm cháu mang tận 500 nghìn đi để mua mít cơ nhắc đâu xong có vào hình chú chú dạ. dạ. dạ. nhưng mà cũng là truyền thống của ngày xưa ấy. À, cổ đây này, quả nó đĩa mới gói nó như này, mới gói như này. Đây. À. Đấy. Cái còn kia là diễn ờ, diễn ngọt thì quả bé nhưng mà muối mà, Thế tại đây là dòng hai cây này là hai cây được gần chục năm. Vâng. Nhưng mà cái này mới mới dòng có năm, À, bói à? như này. 35 mà đã đẹp như này rồi. 35 đấy. Vâng. Năm thứ hai đã bói như vâng. này. Đấy là vâng. đấy chú ơi chú đứng ờ, hơi đấy hơi quay người ra đây cho cảm giác đúng chú đứng người lại vào bên trong một tí nào vâng, ok vâng, vâng, nhưng mà bây chú phải làm gì ví dụ là chú phải chăm sóc cây phải làm gì chứ đây chú đang đây là giờ chú rồi biết thái biết gì ạ biết thái biết mít biết dai gọi là ngày xưa biết biết biết, biết cổ đó em biết thái được bao nhiêu gốc ạ tôi không đếm biết, biết thái được độ ờ, ờ, hai năm ba mươi gốc còn dạ, lại mít dai cắt hết một đùa loạt xong tôi lại bón cứ ăn hết đợt lại bón luôn bón xong bắt đầu nó ra đợt sau là bắt đầu lèo to lèo to là quả to à, thế thôi lèo to, quả to. cứ lèo to quả to vâng. mà không bón thì nó còi lắm chả có gì cả dạ. nhà cờ rồng của tôi không bón vào sau cũng uh, giống biết của nhà bác mà sao em rồng nó chả quả to rồi các bà không đầu tư thì không cho lan như thế nhá. Vâng cứ xử lý mà bón mỗi một cây này là một cân một cân cứ một cân một năm bón mấy lần ạ một năm hai lần tháng 3 tháng 8 tháng 3 tháng 8 à. Dạ. vâng Đấy, thì... tháng 3 tháng 3 bón thì tháng 11 này này này à, tháng 8 bón thì tháng 11 này được bán này vâng. thế tháng 3 bán bón thì tháng này được bán à. Đấy, nó là như thế thế thì ngoài ra thì bà có bón thêm men NPK không ạ à, chỉ có bón à, thêm cái phân nân nân nân bột nân bột à? trộn lẫn với silic nân bột khoảng bao nhiêu cân ạ lân bột một cân nửa cân thôi vâng. trộn với lại silic một cân vâng. thế là vào cân rưỡi một cây vâng. cân rưỡi một cây nhưng mà phải bón hai hai rồi phải bón hai rồi muốn gì bưởi đấy vâng. bưởi năm này rồi bà ơi màn. đây con nhờ nhá thế thì bưởi chỉ sợ bão đấy bà với cô đi lại từ đoạn bưởi sai quá thì sợ bão rồi. sợ bão đúng không nó sai vâng. quá sợ bão các bạn ạ đấy, vâng, đi thế thì Vâng, thưa các bạn, ở đây là mít của nhà ông Trần Thế Cát ở thôn Nhân Hữu, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Và trong những năm qua thì chúng tôi đã đưa tin ờ, là mít dùng phân bón Silic trong các phân Đây là vừa hôm qua ngắt ba quả rồi. Cái này hôm qua ngắt ba quả chị. <laughs> cái này ngắt ba quả này. Vâng, đứng, đứng đây một quả vâng. này. Vâng. Đứng đây một quả này. Vâng. Đi đứng đây một quả đây, vặn đây này. Mỗi quả được bao nhiêu cân ạ? Mỗi quả quả bằng cái này. Thế yeah. quả này. Vâng đây quả này chốc thơm rồi chốc ngắt này vâng Đó. vâng ờ, thưa bà bà dự đoán cái quả này khoảng trọng lượng bao nhiêu cân quả này à, quả này không chấm 15 cân à thế ờ còn hôm qua hôm nọ ờ, ở đống kia nhá, thì mấy cái cây chú ấy chú đứng nhỉ đến 18 cân với 20 cân. Thế à? Nhưng mà 40 quả cắt hết rồi. 40, 40 <laughs> quả một cây. 40 quả, 100 quả ngắt vợ đi còn để 40 quả. Thế cơ à? Thế ông bảo là bà tự để tham quá là để 20 quả thì nó to đầy như này. À? Ông ờ, nơi quả nhỏ nhất nó bằng này. Vâng. Mita. Đây là mita. Đây là thái. À. Đây, đâu cành chú đứng như lăm. Bỏ cái đấy. Đấy. Đấy. đấy. Không sao, không sao để đây được ạ. cái da của nó phẳng ly đây. Đây này. Cái mắt nó đều như này. Đây là mấy căng này. Mỗi một năm này hơn chục túi cô đơn ạ. Vâng. Bà lại bà bà bà bà Rồi, cho cháu đợi. Mấy căng này, mấy căng này. Đấy, mấy căng. Vâng. Cái quả này phải hơn gần 20 cân. Vâng. Hôm nọ ngắt ở đống kia 21 vâng. vâng. cân một quả nó chỉ dình nhỉnh hơn tí thôi. Mắt nó mắt nó đẫy mắt. Vâng, quả lạnh thơm Mắt nó thưa mắt như này mà nó linh. Quả lạnh thơm như này. Chiều nó ở lấy quả này À thế à. Tí để em quả này nhá. Ừ. Vâng. Rồi, cô, cô Tân cứ từ từ. Cứ để chị ngồi đấy Cô ba ngồi xuống này Ba ngồi xuống chưa, chưa cần cắt bụi đâu ạ Vâng, ngồi xuống nhé À, nó chuyện nhau chút nào, ok Bỏ lón ra Cuống nó nhỏ này Bà Phan bỏ lón ra Cuống nhỏ Cuống nhỏ Vâng, cuống nhỏ mà mắt đều Mắt đều thì... tưới cái phân đi vào thì là nó cứ cây nó phát triển rất đều vâng nó cân đối với lại uh, cây vâng. chứ nó không xanh quá mà không uh, okay. uh, quá Tạm thời là... Hạ quả đến chúng xuống ơi Bà nên mà nói cho con về ừ, giới thiệu về mấy cái quả to to này về Vâng, đây con Đây, đậm Đủ nhà khác châu Âu đấy rồi mình có nhiều bán này Đúng rồi Tôi phân xinic cái chuyện chẳng ngót ừ, cái da của nó đẹp da nó đi đầu tiên nó chê mua thằng bài em cứ bổ cho ăn thử thế này nghĩ hay ra vâng, với vâng, vâng, đây à, tặng quà cho Ồ, uh, chủ vườn bởi vì nhân ờ, vừa rồi uh, dịp covid thì ừ, các trang trại cũng gặp nhiều khó khăn dạ. thì à, công ty uh, tân phát là đến ta tặng phân cho các ờ, anh chị để về dùng bón cây cho nó đạt hiệu quả vâng. cao vâng, ờ, và, và cũng là để ờ, động viên nhà vườn để làm chăm bón cây cho nó đạt hiệu quả vâng à, tôi, xin xin cảm ơn công ty nhé vâng thôi hay là uh, cho cháu một kiểu ảnh nhá bây giờ chú nếu như mình uh, cây mà mới trồng mà nó chưa bén rễ mà mình sợ là nó bị trôn cây thì mình tưới nó vào gốc thì cũng pha theo cái liều lượng như cây mình tưới vào gốc thì là nó sẽ không bị trột cây cho cái cái rễ nó nhanh ra rễ và nhanh ra rễ và cây nó hồi xanh trở lại nhanh ừ. đấy đặc biệt là với những cây vàng lá nghiệp rễ thì khi dùng cái phân này vào thì nó sẽ uh, xanh cây trở lại và những cái lá già thì nó rụng đi và cái lá non mới là nó sẽ ra nó ra chồi mới đấy tức là nó giúp kích thích bộ rễ phát triển mạnh và nó kích thích mầm chồi ra nhiều cho nên đối với những cây mà mình đánh từ chỗ nọ sang chỗ kia thì mình nên dùng cái này mình phun tưới vào thì nó sẽ hiệu quả rất là cao Đấy. À, phân cũng như là sự hỗ trợ trong mùa dịch của công ty Tân Phát không ạ? Ờ, <clears throat> tôi mà được ờ, nhận quà của các công ty cũng rất là phấn khởi như là một năm thì tôi nhận được hai lần thì tháng 3 và tháng 8 Đấy, cứ bón chu kỳ cứ ngắt hết quả thì lại bón ngắt hết quả lại bón thế thì ờ, cô cũng cứ ờ, chuyển về cho chúng tôi chúng tôi cứ bón như thế thế thôi vâng à, trong thế ạ bà dùng phân được bao nhiêu năm rồi phân bà dùng phân xích này được bao nhiêu năm rồi rồi ạ và trong mới ờ, dùng của cô ấy được 5 dạ. năm 5 năm Đấy năm năm uh, phân silic so với thời gian mà bà chưa sử dụng ạ thì hiệu quả kinh tế nó và cái hiệu quả cây trái cũng như kinh tế thì nó ra sao ạ so sánh cho cháu ạ tôi ờ, ngày xưa tôi cứ hay dùng nân và đạm thế thì dùng nân và đạm thì nó cứ hay bấy cây thế từ năm mà phát hiện ra cái phân silic này tôi bón thì cảm thấy cây chắc chắc bền màu quả thì mỏng đẹp màu mẫu mã sáng đấy thế là cứ từ năm ấy đến bây giờ là cứ năm nào tôi cũng cứ dùng để